Rồi hello chào các bạn Mình là Văn Hưng à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Riverside Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng ký một tài khoản Ola City ha Rồi đầu tiên á các bạn mở trình duyệt lên Rồi các bạn à, à, à Các bạn click vào cái link đăng ký mà mình gửi cho các bạn Thường là ở kênh youtube Thì à, các bạn nhấn enter Rồi sau khi nó chuyển à, mình ra tới cái giao diện này các bạn nhìn thấy cái chữ là đăng ký miễn phí nè các bạn click đăng ký miễn phí ok sau khi à, hiện hiển thị ra à, trang chào mừng thì ở đây á, có họ tên này mail này quốc gia mã giới thiệu mật khẩu thì à, bây giờ nha rồi tại một họ các bạn gõ họ hoàng ha ví dụ như ở đây ngõ họ Hoàng tên là Thanh Hà rồi email các bạn nhập email của mình vào ví dụ trong trường hợp này á, mail của mình là Hoàng Thanh Hà rồi sau khi các bạn nhập Gmail xong á các bạn chọn quốc gia mà các bạn à, muốn ha ví dụ như mình đang ở Việt Nam mình chọn là Việt Nam này rồi mã giới thiệu và tên người giới thiệu thì cái này là mặc định các bạn không cần phải quan tâm ha. tiếp theo mật khẩu rồi trong trường hợp là mình nhập mật khẩu vào rồi sau đó mình xác nhận lại mật khẩu rồi sau khi xong các bạn xác nhận tôi không phải là người máy rồi sau đó các bạn click đăng ký ok như vậy là à, mình đã đăng ký thành công và bây giờ người ta yêu cầu là bây giờ vui lòng kiểm tra mail của bạn ha ok các bạn vào mail nhấn vào chữ Ola City sau khi vào hộp thư xong các bạn click vào đường link màu xanh xác nhận tiếp theo các bạn điền email mật khẩu và xác nhận tôi vài người máy ok các bạn à, đăng nhập địa chỉ gmail vào một gmail các bạn đăng nhập lại địa chỉ gmail là hoàng rồi các bạn à, ở mục nhập mật khẩu các bạn nhập mật khẩu mà các bạn đã đặt vào rồi sau đó các bạn xác nhập captcha rồi sau khi xác nhận captcha xong các bạn đăng nhập rồi ok Bây giờ chúc mừng các bạn đã à, đăng ký thành công cái tài khoản của mình ha. Thì trước khi mà các bạn à, à có tài khoản này để hoạt động á, các bạn à, um, gọi là các bạn à, vào mục kiếm tiền này. Rồi, sau đó các bạn vào mục xem quảng cáo để kích hoạt F1 chuẩn ha. Ok, sau khi nó ra cái uh, màn hình giao diện này các bạn xác nhận tôi phải là người máy các bạn click click các cái captcha theo yêu cầu người ta là ở đây là chọn tất cả các hình có xe hơi này sau khi xong tất cả các hình có chứa xe hơi xong á các bạn nhấn xác minh rồi các bạn vào gửi Ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách đăng ký một tài khoản Ola City ha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng Hãy à, hãy subscribe kênh uh, comment, follow để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!